chào tất cả các anh em đam mê về môn sóc đĩa mình thì mình uh, hay dạy đánh sóc đĩa bằng tay tức là bê tay lại lại như này sóc xong đặt xuống là mình biết bên trong là gì rồi đấy các bạn ạ bên trong là ba trắng sóc đĩa bằng tay nhé mình đã biết bên trong là gì rồi bên trong là đôi bi mình bê tay lại mà đấy. khi mình bê tay lại mình đưa ra bên trong là gì bên trong là ba trắng độ chuẩn tuyệt đối luôn nhưng đánh bằng tay thì mình phải sóc cái đối với những anh em nào được phép sóc cái thì tôi sẽ dạy cho kỹ năng đánh bằng tay là sẽ chuẩn xác tuyệt đối 100% nhưng video này tôi hướng dẫn cho anh em về một dụng cụ các em chỉ cần hao bát và các em thắng bát thì soi đèn trong bát phân tích cho các bạn hiểu cái bát đây một cái bát như thế này đúng không đây. rất đẹp đúng không người ta làm camera nó chỉ nhỏ xíu ở xung quanh này thôi tức là mình mình à, chỉ cần à, lùa bát và úp bát xuống soi đèn nó trong vắt ở xung quanh lên đây camera bắt xa tầm 15 mét rồi về sóc xanh xí này các bạn nhìn xem bên trong là gì bên trong là ba đen rất là chuẩn xác đây là bát tàng hình thời gian đánh sẽ tầm 2 tiếng đồng hồ các bạn thấy không tứ đen camera thì siêu nét luôn camera nó siêu nét thời gian đánh 2 tiếng nửa lên là khóa ngửa lên là khóa nhé úp xuống là mở ngửa lên là khóa úp xuống là mở này Đấy. đây là bát tàng hình đời mới nhất hiện nay anh em nào cần thì cứ liên hệ vào 0974 43 999 dạy hỗ trợ đánh sóc đĩa bằng tay bà trắng độ nét của nó thì cam kết với anh em là hàng chuẩn từ Nam đến Bắc thì xưởng nhà mình là làm ra được cho nên là giá thành sẽ rất ok bảo hành tận răng Đấy. cam kết là đánh tầm 2 tiếng đổ về Đấy, ba trắng nét căng chỉ có bác nhà tôi cái nét được như vậy thôi khi đánh sóc đĩa thì các bạn là đánh bằng nhẫn thì tỷ lệ chuẩn tuyệt đối 100 hoặc là các bạn đánh bằng à, bát hình thì là quá chuẩn luôn rồi hay là các bạn có thể đánh bằng quân vị quân không tang đấy song xong bấm nút này bên trong là ba trắng không bao giờ sai được đây là chiếc bát tàng hình bát tàng hình này đi cùng với cục rung một cục rung đây cục của nó này tàng hình này là tàng hình sạc đỡ đây là mạch sạc của nó này và đây là cục báo rung này cục báo rung này có tác dụng như thế nào Cục báo rung này có tác dụng là người cầm cái điện thoại ví dụ như này tôi là người cầm điện thoại cho một ai sóc cái được Đấy. ví dụ tôi nhìn thấy bên trong là gì bên trong là đôi bi cục báo rung này sẽ có tác dụng bấm rung bấm một rung cục này nó sẽ rung lắp pin vào cục này nó sẽ rung để cho người bên trong biết là gì để các anh em chiến thắng trong trận chơi chúng tôi hỗ trợ cho các bạn là toàn những dụng cụ cao cấp nhất khi sạc được bát thì là chỉ cần đặt trên cái mặt sạc này thôi dây sạc của nó đây dụng cụ rất đầy đủ một bộ này giá thành rất là ok cho anh em thì anh em nào nhìn số điện thoại trên màn hình chúng ờ, lưu vào uh, alo cho chúng tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho các anh em về đồ sóc đĩa chuẩn xác đến tuyệt đối mà không ngờ tới được chỉ có ở Dân Tuân Casino đấy đây là bộ bát tàng hình Đấy, anh em nhìn lại rất là nét nét căng luôn Đấy, sóc thử cho anh em xem sóc xong đặt xuống này, bấm màn hình này. bên trong là tứ đèn rất nét nhé Đấy. đây là dụng cụ của nó chọn bộ nhé anh em nào cần thì liên hệ cho tôi các bạn nhớ đăng ký kênh theo dõi những video